nhưng mà hơi mỏng hơn anh nghĩ cái này á hả hơi mỏng hả mỏng đúng rồi phải hơi giống mỏng. ý cà muốn Hello mọi người rồi tụi mình mới quay trở lại làm video mới và theo mọi người request rất là nhiều cho cái video này phần 2 thì cái quay video này là 6 tháng trước mình mình đã quay 6 tháng 6 tháng rồi đó nửa năm rồi không hơn luôn á lâu vậy hơn á tầm 8 tháng trước rồi thì hôm nay mình mới có thời gian làm hot hai thì ngày hôm nay tiên sẽ quay một video short video do chính Kyle lựa cái hồ lửa rất là nhiều đồ cho tiên luôn á Rất là nhiều hơn đợt trước nữa mà đẹp hơn đợt trước luôn Nhớ nha Nhớ luôn, hứa luôn Ơi chết tiệt, cái thằng chết tiệt này mà đang làm cái quái gì vậy Hứa Thôi Rồi, ok thì bây giờ tụi mình sẽ unbox hết những cái món đồ ra cho mọi người coi nha nhìn chán quá à. một hai ba hôm nay thì uh, cái đồ có mua cho tiên tầm 2, 4, 6, 7, 8 8, 9 món luôn á mọi người Và tất cả mọi thứ thì lát tụi mình sẽ link ở dưới description cho mọi người Nếu mọi người muốn tham khảo những món đồ mà Cao mua cho Tiên Hôm nay tụi mình quay ở trong cái studio của Tiên yeah. mới mọi Một cái studio mới của Tiên có tên là Filmstar Thì nếu mà mọi người có nhu cầu chụp hình uh, kiểu dạng concept này nọ thì cứ lên Facebook, IG, search Filmstar Studio And, uh, yeah bây giờ tụi mình sẽ mở từng món nha anh anh sẽ cho bé là người em biết này là cái gì rồi ông bà lỗ ai hát đi cái hồ không có nhớ cái đầu múa gì luôn á oh, chỉ wow. thấy cái nào đẹp là là lấy thôi à Tiến có cái này nhưng mà hơi mỏng anh nghĩ cái này á hả hơi mỏng hả mỏng đúng rồi phải hơi giống ý cái đầu múa ok rồi. ok rồi cái đầu tiên sẽ là một chiếc áo ba lỗ trắng crop top và cái thứ hai là cái gì đây ủa anh muốn gì mà giống nhau quá trời cái thứ hai là một cái thước hai giây ờ, nhưng mà sao mà tôi bị vừa cái này được trời em vừa em có một cái giống này rồi nhưng mà nó hơi mỏng thôi what is this baby cái này là hình như cái uh, một chiếc áo wow, dài hiểu là turtleneck mà cái này á là tại vì cô nhìn cô thấy tiên chưa có một cái áo sơ đồ nét wow, không chất lượng này. ok chứ không chất lượng được mà được á trời người ta ngồi wow. chọn biết bao nhiêu tiếng để lựa có xạo đi cũng xạo luôn á kêu chọn mấy ngày mà mấy ngày sau chưa gửi cho tiên luôn rồi quá lâu sợ muốn ăn gì vậy gì á dạ? gì á muốn cái gì á are you không có nhớ là cái này. vô Oh my god, thì không tin là cao sẽ mua tiền quý đồng của Hồng rồi Wow Hình như là... bảo Bà hay là tặng nha Quý đồng của Hồng đó Không nhớ Nó chung chung cái lọt đó Nó mặc cái này dưới, mặc cái gì trên đúng không? Không Em biết rồi, nó mặc cái này bên trong, mặc cái bên ngoài Đúng rồi Rồi, thì ờ, cái món tiếp theo sẽ là một cái sweat Hình như sweater đó không ta? Cũng cái chất liệu vải giống như cái turtleneck Thế à? là món tiếp theo <laughs> Đầm vâng hả? It's a dress Đúng rồi, cái hộp có mua một vài cái đầm cho tiên Wow Nhìn thấy công sở đi mọi người Wow, anh Mãi đi làm hay gì? Ừ. Oh my god, cái váy này sao ngắn quá vậy? Oh my god Ngắn quá vậy chứ? Sao thấy rất là dài luôn á mọi người đâu Nè, nó bằng cái mặt anh đó Wow Ủa? Cái đầm? Cái đầm đầm đầm bo gân đúng rồi rồi cái đầm này cái ông mua bo gân hơi nhiều nha mọi người anh có phải gái học bo gân hay gì lại bo là bo gân tiếp ủa thì đó hả rồi cái đầm sơ đồ nát y chang cái đầm hồi nãy không khác gì màu đen u là trời hình như cái ông nghĩ là nó đưa nó đưa thêm như cái ổ á ông dám đâu đừng có xạo đi nữa ủa sao thì cái này nó bị vuông vuông ừ chứ không cái style nó vậy nhưng mà chất lượng nãy giờ nãy giờ sờ vô thì hầu hết là đây là một cái set đây, uh, ờ, đó một cái set rồi set không lúc mà mặc lên nó nhìn nó sẽ đẹp lắm á em không kỹ vậy nhưng mà ok mọi người bây giờ tiên sẽ thử một đầu tiên nha một hai ba ok thì với cái chiếc áo đầu tiên là một cái chiếc áo uh, vải bo gân cho mọi người thì cái này á, là màu xanh kiểu xanh lá chuối á thì à, nhìn sơ qua nó thẳng là chất liệu nhìn rất là ok luôn không chất liệu ok nha chất liệu chất liệu rất là ok nha form thì hơi hơi to nhưng không không em thấy ok nói chung là ok đó chấm cái áo này tầm mà chín trên mười đi ok, okay bây giờ tới áo thứ hai nha rồi với outfit thứ hai á thì hiện tại cơ ở đây là có một chiếc áo uh, ba lỗ nè cái áo này nhìn rất là ok nha nhưng mà không có hợp với chiếc váy hợp mà anh sao vậy hợp nhưng mà chỉ có cái là cái váy thì nó quá rộng nên là khi mặc vô anh thấy áo thêm đẹp ừ anh anh nấu nóng nhưng mà cái váy này thứ nhất là quality của cả hai này thì tinh tấm nó không có được tốt cái váy này thì sự là chỉ nó chỉ có một size thôi á hoặc là cái hồi đã mua cái size nhỏ nhất cho tiên rồi um, yeah. nhưng mà nói chung á là nhìn cái outfit này á nó rất là skin nhau luôn rất là không hợp với em I know I don't wear this but yeah ok bây giờ tiên thử cái áo hay đây ok thì ngoài cái chiếc áo ba lỗ ra thì ở đây có thêm một nó quá mỏng mọi người không thì cái áo này nó <laughs> rất là mỏng luôn mà che lại rất là mỏng luôn đó mọi Sao người chỗ ai khùng quá vậy thì ăn nó tại vì nó mỏng thôi thì vỗ tay không <laughs> yeah nói chung á thì cao thiệt sự á nếu mà recommend á thì cao nghĩ là cao sẽ không recommend cái chiếc áo này cho uh, cho mấy bạn nó quá nó, nó rất là mỏng nó mỏng một cách bình thường luôn á nó mỏng một cách bình thường luôn á nên nó mỏng một cách bình thường ôi lộn không bình thường luôn nên uh, nếu mà mọi người mặc thì girl nghĩ là nó sẽ rất là kỹ á nhưng mà về cái chất về cái form á và cái màu á thì rồi thấy là nó rất là ok luôn chỉ bị là nó nó siêu mỏng thôi ok tới với outfit tiếp theo thì ờ, cái chiếc áo tiếp theo á cũng là một chiếc áo bo bo gân mọi người sẽ thấy hôm nay như là một ờ, màn trình diễn của sự bo gân tất cả các gái mặc áo bao găng luôn trời chất liệu là thôi hỏi bye bye luôn chất nói liệu chung, nói chung chất liệu bye bye form nó nhìn hơi kỳ nha mọi người nhưng mà cao nghĩ cái áo này cũng là lúc cầu mua gồng giá nhưng mà rẻ lắm thôi để chấm điểm thì cầu sẽ chấm là năm mươi năm mươi đi không sao đâu ba trên mười ba trên mười ba trên mười nha wow này đúng mua cậu nha mọi người yeah. Dạ. đẹp quá đẹp không đẹp rất là ôm rất là rất là không bánh bèo hả không biết nữa nhìn nó nó nó nó nó biết cái là sao anh hả ông hả à, lát mình đổi nha lát mình đổi liền ông ông part mọi người ok mọi người đợi video đó nha nhưng mà tiên thấy là nó rất là hợp với những cái vòng như thế này đúng rồi tại vì nó rất là kiểu nó nó nó sexy nhưng mà nó cũng swag nice good job amazing good job em no with the last one yeah, thì ở đây á sao mà có một bộ nguyên một bo gân à, một bộ bo gân nữa mọi người à, nhưng mà cái cái cái style này á nó khác những cái loại kia là nó nhìn nó rất là sexy và nó rất là ôm nhìn tiên nhìn giống như má kiểu mấy cái, cái nhỏ điệp viên đó điệp viên hả no rất gì điệp viên rất là giống luôn á kiểu giống như spy á Okay, never mind mọi người Hơi sexy Nhưng mà yeah, một cái bộ rất là ok luôn đẹp á may mà nha mọi người cái bộ ờ, cái bộ gầm cuối á nó quá quá mỏng luôn mặc vô là thấy hết nên anh ờ, chồng muốn ăn chồng á nên disclaimer nếu mà bố mọi người mua bó gân á là có mua màu trắng nha vì những cái dạng bó gân này ở trên shopee nó rất là mỏng ờ, cái đồ recommend là mọi người mua những cái màu tối tối thôi vì nếu mà mua màu sáng thì chắc chắn luôn nó sẽ nhìn nó sẽ nhìn xuyên qua đấy nên uh, bộ này thì mình sẽ ừ. Bye bye Và tới bộ cuối cùng uh, Last but not least Là một cái bộ đồ Hên quá không vô gân wow, Không Một bộ đồ không phải là vô gân uh, Và đây là một chiếc đầm nhìn rất là công sở Tại vì uh, tôi biết là đầu tiên cần thêm đồ để đi làm đó mọi người Hồi em đang dạ. có mặc đồ gì đâu yeah. Dạ. Nói chung là cũng được, nó chất lượng thì ok không đến nổi là quá tệ ừ. tay nữa nhìn nó rất là rộng nó nhìn như tiên nó nhìn đúng đô <laughs> <laughs> nếu mà để vậy sao ừ nếu mà để vậy thì đẹp hơn nha ừ không cái vai là vậy đó chứ không phải cái kiểu kia đâu nhưng mà cũng không đến nỗi là quá tệ chấm điểm à, ờ, 7 điểm ờ, ok Vậy đã hết video lần này, cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem hết video Shopee Haul phần 2 của Tiên và Carol Và Tiên đó mọi người recommend phần 3, Tiên muốn mua cái gì, những cái loại size như thế nào yes. Thì baby là hãy recommend ở dưới để cho Carol không thể mua ờ. Chứ mà mua cái bao gân là mặt nãy giờ là thấy là 10 bộ là chín bộ bao gân rồi à. yeah, Nếu mà mọi người có một cái phim nào, ví dụ như là phim hoa hay là đó, sọc caro hoặc là swag swag thì uh... swag thì cái này swag rồi đó cái này làm gì swag nữa với toàn bánh bèo không à, bánh bèo với bao gum nha mọi người à, nên ra nếu mà mọi người á, có những cái recommend gì á, thì cứ comment down below và Carol sẽ happily mua những cái món giống như vậy cho mọi người Ok, cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem hết video này cũng của Tiên, follow Tiên trên Instagram cũng như là Kyle Và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo, bye bye